Chào các em, buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiết học luyện tập ở trang 118 sách giáo khoa toán 4. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là các em sẽ rút gọn được phân số, quy đồng mẫu số hai phân số. Chúng ta sẽ cùng nhau làm 3 bài tập sau đây, đó là bài 1, bài 2 và bài 3 câu ABC. Đến với bài tập số 1, đề bài yêu cầu rút gọn các phân số 12 phần 30, 20 phần 45, 28 phần 70, 34 phần 51. Để làm dạng bài này, các em sẽ xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho mấy, rồi lấy cả tử và mẫu chia cho số đó. Cô ví dụ phân số 12 phần 30. Ở đây 12 ta thấy chia hết cho 12, 6, 2, 1. 30 chia hết cho 30, 15, 10, 6, 5, 2, 1. Như vậy trong những số mà cả 12 và 30 cùng chia hết cho thì số 6 là số lớn nhất. Như vậy ta sẽ lấy cả tử và mẫu của 12 phần 30 chia cho 6 và ta được kết quả là 2 phần 5. Đây là phân số tối giản, không rút gọn được nữa. Đến với bài tập số 2. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2 phần 9? Đề bài cho chúng ta 4 phân số 5 phần 18, 6 phần 27, 14 phần 63 và 10 phần 36. Dạng bài này các em đã từng làm rồi thì mình thấy 2 phần 9 là phân số tối giản, không rút gọn được nữa. Vậy để biết trong 4 phân số mà đề bài đã cho, phân số nào bằng với 2 phần 9, ta sẽ thử rút gọn chúng và kết quả của phân số nào sau khi rút gọn bằng 2 phần 9 thì nó chính là phân số mà chúng ta cần tìm. Các em lưu ý là nếu như phân số nào mình thấy nó đã tối giản rồi, không rút gọn được nữa thì mình sẽ ghi rõ ra là phân số đó là phân số tối giản. Đến với bài tập số 3, quy đồng mẫu số các phân số. Câu A 4 phần 3 và 5 phần 8. Câu B 4 phần 5 và 5 phần 9. Câu C 4 phần 9 và 7 phần 12. Như chúng ta đã được học, quy đồng mẫu số các phân số thì mình có hai cách. Cách thứ nhất, ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia. Có nghĩa là khi tìm mẫu số chung thì chúng ta sẽ lấy hai phân mẫu số của hai phân số nhân với nhau. Ví dụ như ở câu A, là 4 phần 3 và 5 phần 8 thì để tìm mẫu số chung ta sẽ lấy 3 x 8 bằng 24. Còn cách thứ hai thì các bạn sẽ tìm mẫu số chung bằng cách là mình xét xem trong hai cái mẫu số nếu như mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé thì ta chọn luôn mẫu số lớn là mẫu số chung. Nhưng ở đây trong đề bài này câu A 4 phần 3 và 5 phần 8, câu B 4 phần 5 và 5 phần 9, câu C 4 phần 9 và 7 phần 12 thì 8 không chia hết cho 3, 9 không chia hết cho 5 và 12 cũng không chia hết cho 9. Như vậy mình nhìn qua một lượt thì có thể thấy là mình sẽ quy đồng mẫu số các phân số này bằng cách thứ nhất chính là lấy cả tử số và mẫu số của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia. Tuy nhiên, ở đây có một cái trường hợp đặc biệt đó là cặp phân số 4 phần 9 và 7 phần 12. Cô sẽ hướng dẫn các bạn quy đồng mẫu số hai phân số này. Các bạn thấy 4 phần 9 và 7 phần 12, mẫu số 12 không chia hết cho 9. Như vậy, khi tìm mẫu số chung, ta sẽ lấy 9 nhân với 12 là bằng 108. Mẫu số chung này vừa chia hết cho 9, vừa chia hết cho 12. Nhưng cô bật mí với các bạn là vẫn còn một con số nữa, nó cũng chia hết cho 12, chia hết cho cả 9 nhưng bé hơn cả 108. Đó chính là con số 36. 36 chia cho 9 bằng 4. 36 chia cho 12 bằng 3. Như vậy số 36 thỏa mãn cái điều kiện đó là nó vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 12. Vậy ta có thể chọn nó làm mẫu số chung. Và bước tiếp theo là ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số 4 phần 9 và 7 phần 12 với mẫu số chung là 36. Như vậy khi ta chọn mẫu số chung là 36 thì bây giờ khi quy đồng mẫu số theo các em ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của phân số 4 phần 9 nhân với mấy để được phân số mới có mẫu số là 36. Tương tự à, mình sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 7 phần 12 nhân với mấy để được phân số mới là 36. Các bạn hãy suy nghĩ và làm bài tập này nhé. Nội dung bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau.